Uhm, xin chào mọi người nha Hôm nay mình xin ờ, làm video hướng dẫn về cách sử dụng dung trên điện thoại à, để học trực tuyến cho các bạn học sinh ha thì đầu tiên là mình ờ, vào App Store là đối với điện thoại iPhone hoặc là à, ờ, vào CH Play đối với điện thoại à, xài hệ điều hành Android ha là đây thì vào mục này mình sẽ tìm cái từ có từ Zoom ha Zoom Cloud Messaging đây sau đó mình vào bấm vào chữ cài đặt cài đặt xong rồi mình bấm vào cái nút mở ha thì đây là vào cái trình duyệt à, giao diện chính của phần mềm Zoom mình sẽ đấm bấm vào Join a Meeting là cái chính giữa dài dài đây ở đây cái ID Meeting ID Meeting chính là cái số mà cô giáo thầy giáo gửi cho mình ha đây giả sử mình à, ở đây mình có sẵn một cái rồi mình sẽ nhập vào là số này là nhớ cô thầy thì gửi cho mình ha bảy bốn chín năm sáu không năm sáu không hai tám năm hai tám năm sau đó ở đây cái tên á, tên tên này là tên điện thoại nhưng mà đây là mình có thể sửa thành cái tên mình ha giả sử mình là tên là uh, tên là đây tên là Nguyễn uh, à, Nguyễn Hà chẳng hạn đi ha đó Nguyễn Nguyễn Hồng đi ha đó đó rồi ok rồi sau đó mình bấm vào chữ join meeting rồi mình sẽ nhập mật khẩu mật khẩu này cũng là chính là mật khẩu mà cô giáo thầy giáo gửi cho mình nhé là khi cô giáo thầy gửi là gồm có ID và mật khẩu ở đây mình sẽ nhập một cái có sẵn là 269543 269543 nhớ là cái ID và mật khẩu này là do cô thầy gửi cho mình nhé 269543 43 nhân nhân nhân 43 mà cộng 1 2 rồi ở đây nó yêu cầu nó cho phép thì mình cho phép ha và mình sẽ chọn vào là join with video ha đây ok join with video mọi người hãy dành tặng cho vi tình văn cương một giây nhé bằng cách bấm vào nút đăng ký màu đỏ ha vi tình văn cương sẽ rất là biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ vi tình văn cương thì ở đây mình sẽ kết nối với à, à, lớp học thì ở bên à, ở bên cô cô sẽ add mình vào ha đây đó add mình vào trong cái lớp học đó thì bây giờ mình sẽ đang trực tiếp luôn rồi đây đó Rồi ở đây này sẽ có những chức năng ha. Thứ nhất là cái chỗ à, Joy Audio này đây à, mình bấm à, cho phép ha cửa sổ chính ha cửa sổ chính của mình để ở cái mục à, Âu à, à, mu micro này là ví dụ như khi mình nào cần mình cần nói chuyện á phát biểu thì mình bấm vào cái mục à, micro này ha đó còn nếu mà không thì mình bấm đỏ như vậy là có nghĩa là mình à, à, không à, phát biểu hoặc là chế độ stop video cũng vậy ở đây video đây thì mình cũng có thể chia sẻ video hoặc không chia sẻ video mình bấm từ stop thì nó sẽ không chia sẻ video ha thì nó nên mới tắt thì mình bấm giữa màn hình một cái thì nó hiện lên ha rồi mình bấm ngược lại thì nó sẽ chia sẻ video rồi ở cái mục uh, ở cái mục xe là mục cái chia sẻ ha mục chia sẻ này thì mình có thể là chia sẻ một cái ảnh hoặc là một cái tài liệu gì chẳng hạn ha Dạ, giả sử mình có một cái bức ảnh gì muốn chia sẻ với mọi người thì mình bấm vào photo chẳng hạn. Đây, thì nó bảo cho phép thì mình bấm cho phép ha. Đó, giả sử bây giờ mình muốn uh, uh, chia sẻ một cái bức ảnh ha, một cái camera chẳng hạn. Giống như nhà bạn nó mua cái camera đẹp chẳng hạn ha. Thì bạn có thể chia sẻ với mọi người cái camera này. Đó, rất là đẹp thì để cho cả lớp xem ha. Đó, còn bạn không muốn chia sẻ bạn cứ stop xe ở đây ha. Đó, à, hoặc là ở bên cái chỗ à, chỗ này là bạn có thể à, nhắn tin với mọi người ha ở là bạn chat cái mục này là chat chat ở đây mục everyone có nghĩa là khi bạn chat là nhắn tin là cả lớp có thể thấy được còn nếu bạn chọn từng người á thì có thể bạn chọn từng người thì nhắn tin riêng với người đó ha đó ví dụ nhắn chào chẳng hạn đấy ha đó hoặc là cái mục inventor có nghĩa là mình sẽ gửi cái đường link này để mời bạn khác vào trong lớp nữa ha rồi tiếp tục cái mục mo này mo này là ví dụ như mình khi mình like chẳng hạn thì mình có cái biểu tượng bấm cái ờ, ngón tay lên chẳng hạn đó hoặc là mình muốn phát biểu thì chẳng hạn thì mình bấm cái bàn tay vỗ tay chẳng hạn giả sử như cô giáo quy định như vậy ha thì mình sẽ làm như vậy ha đó